tiêu nha mọi người chị em mình sẽ thực hiện món bún thịt nướng và bây giờ mình đang tiến hành làm món bún thịt nướng mình sẽ nước lụi và làm chả gấp một bên mình đang ướp thịt và bên đây mình đang cắt bánh để làm chả gấp đó đây là bữa trưa của nhà mình má mình đang ướp thịt luộc nha mọi người ừ. nay nhà mình sẽ ăn bún thịt nướng với thịt luộc xả hành cà tớ tiêu và măng ngọt bún Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Và nãy giờ mình đã làm xong một à, mâm bún thịt nướng rồi nha các bạn Mình đã có chà gắp và lụi Bây giờ thì hai chị em mình sẽ cùng ăn cái mâm bún thịt nướng này Và mình ăn trong cái tô này nha các bạn Mình đã tô thủy tinh Một cái tô thủy tinh cho nó thiệt là đẹp Để mình ăn bây giờ mình sẽ trộn bún thịt nướng với tất cả cái này ăn nha các bạn Mình có làm một chén tương tương đậu tự mình làm không biết có nó có ngon hay không bây giờ mình mời các bạn ăn cùng chị em mình nha mời các bạn cùng ăn bây giờ mình sẽ trộn vài quả tô này nha các bạn mình sẽ gấp một ít bún rồi thêm miếng đi đưa ra đưa ra em trộn cho chị ăn à. đây mình cho một ít bún rồi cho thêm miếng rau rau rồi rau, rau nhìn nhìn tươi ngon quá rau nhà trồng nha các bạn đây và một cây chả gấp nha các bạn đây mình đã có chuẩn bị một cái kéo để mình cắt nó ra thịt nướng và thịt lùi nữa đó rồi đó rồi rồi <laughs> bây giờ phải à, ăn luôn rồi mình sẽ chan nước tương và nước mắm trộn lại để ăn cho nó ngon nha các bạn mình sẽ chan nước tương trước nha các bạn nước tương này có đậu phộng nên rất là thơm ngon với đầu bếp linh nên là rất là hợp khẩu vị của mình rồi chan lên em miếng nước mắm chị chan nước mắm chưa chan rồi chan rồi để trộn lên thử ạ trộn lên và thưởng thức nhiều bạn cũng chưa có đậm vị để mình thêm miếng nước mắm nữa thêm nước mắm vô nước mắm nhiều hạt mà chưa nếm nước mắm có cái giòn giòn hả vô thơm thơm quá thơm phức lúc nãy nướng thịt là mùi không chịu nổi rồi bây giờ trộn thêm nữa ngon không các bạn đây mình đã trộn xong cái tô bún thịt nướng của mình nha các bạn rất là ngon bây giờ mình sẽ cùng thưởng thức nó thôi nào ngon quá ăn thôi các bạn mời các bạn ăn nha đây một miếng bún một miếng rêu một miếng thịt uhm. Uhm. À. gấp giòn giòn thịt ngon ăn kèm với rau sống rất là ngon luôn ngon lắm lúc này mình làm mình ăn với đảo thêm không lắp rất là giòn luôn rồi nhai giòn đậm luôn ăn thử miếng thịt nướng ăn miếng thịt nướng được không gia vị thử có dưa ăn không nha các bạn trời ngon đã ăn xong rồi phải tán được rất là ngon thịt nướng là những ướp xá thôi hả em thơm thơm xào với sà tớ nướng với chả cắp đây là cuốn bánh tráng ăn cùng y bài uhm. mình đã ăn sạch tô rồi à. ngon lắm tới nãy quên quên mất cho nước à bây giờ mình sẽ thử ăn một gấp riêng, riêng nha các bạn ăn xong nó rất là ngon giòn chai gấp mình có làm tôm với thịt mình sẽ ăn thêm rau ừ. giòn lắm, ngon dưa leo nữa dưa leo gia vị trong cái chả gấp này mình đã ướp hết rồi mình xào sơ vào nên cũng rất là vừa ăn ăn xong rất sau khi đã ăn xong bún thịt nướng thì mình đã có order giờ hai ly nước mía đó chính là nước mía ngay nhà mình ngon quá mình sẽ làm một hơi nước mía qua các bạn nước mía ngọt nước mía mùa này rất là ngon nha các bạn sau khi ăn uống no say thì chắc hai chị em mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn <laughs> thì ăn uống no say rồi no rồi tình có lúc tan cuộc vui nào cũng có lúc tàn thôi bây giờ mình sẽ tạm biệt các bạn à, các bạn nếu mà thích hai chị em mình thì hãy like và subscribe kênh của chị em mình nhé chào các bạn bye bye